Alo ạ. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Rất vui được gặp lại anh chị em tại kênh tư vấn đầu tư của HT. Hôm nay là ngày 4 tháng 10, đó, dạ, chúng ta sẽ có một cái video để review lại thị trường, uh, diễn biến ở trong phiên cũng như là phương hướng cho anh chị em ở trong những phiên sắp tới. Hôm nay thì uh, thị trường kết phiên bằng một cái nến giảm điểm 8,3 điểm tương đương với 0,76%. Một vẫn là một phiên giao dịch tiêu cực đúng không ạ? Phiên ngày hôm qua chúng ta đã có lượng trạng thái đó là phá hỗ trợ, tức là cái đường hỗ trợ của index ở trong năm nay uh, nối từ những cái vùng đáy của tháng 5 và tháng 7 lại với nhau thì chúng ta có một cái đường hỗ trợ đang có hướng đi xuống như thế này thì sau cái nến phá hỗ trợ ngày hôm qua thì thường sau khi một vùng hỗ trợ nó bị mất đi thì chúng ta sẽ có trạng thái kéo lại để test lại cái vùng hỗ trợ đó thì sáng nay thì trường chúng ta đã có một cái trạng thái mở gap tăng à, đó chính là lỗ lực gì ạ kéo lại về vùng hỗ trợ này nhưng mà cái vấn đề thời điểm hiện tại đấy là cầu quá yếu ờ, cầu quá yếu và nó chỉ có được sự hưng phấn là thời gian đầu phiên mà sau đó thị trường chúng ta quay điểm quay đầu giảm điểm rất nhanh và thậm chí là đã kéo uh, sâu hơn cả cái mức giá tham chiếu tức là giá đóng phiên giá đóng cửa ngày hôm qua và đóng cửa xuống tận 1078 Đó. nhìn chung thì với trạng thái hiện tại thì uh, câu chuyện đồn đoán về đáy về và nó chưa có cơ sở để tìm đáy nhưng mà hôm nay thì mình đánh giá là thị trường cũng đã bắt đầu có tín hiệu tích cực tức là uh, vẫn có đang vẫn đang có một cái lực cầu tiềm năng đứng ngoài thị trường chờ chờ những cái vùng chiết khấu tốt để người ta tham gia nhưng cái sự tham gia vào ấy, nó chưa dứt khoát và câu chuyện cầu tham gia vào thị trường không dứt khoát chính là lý do cho hiện tượng giảm điểm suốt thời gian vừa rồi thực tế là áp lực cung khi mà rơi xuống vùng này này mình đánh giá là nó không còn nhiều đâu khi mà nó rơi xuống đâu đó quanh 1110 là đã áp lực cung là đã bớt đi rất nhiều rồi nhưng thị trường vẫn không thể tạo đáy nổi thì vấn đề nó đến từ việc là thiếu cầu khi mà cái Ờ, có sự thay đổi về uh, cái sự vận hành của nền kinh tế các dòng tiền nó không còn mặn mà với các dạng tài sản rủi ro và các loại dạng tài sản kiểu đầu tư tài chính như thế này thì uh, lực cầu có thể là nó đã được rút ra rút ra rồi và đang trực chờ nhưng nó sẽ bị e rè khi tham gia vào thị trường và nó sẽ tìm về những cái lớp tài sản có tính an toàn cao hơn chứ không còn là ở lớp tài sản liên quan đến uh, ở ờ, cái yếu tố rủi ro cao như chứng khoán là thời điểm hiện tại thì đây lý do vì sao mà cầu nó đoạn này nó yếu như vậy thì đối với câu chuyện ờ, tạo đáy ở index thì rõ ràng là khi cầu yếu như vậy mà thị trường muốn tạo đáy thì chúng ta chỉ có thể chờ một động thái đó là cung thực sự cạn tức là không còn ai muốn bán ra nữa đó. bởi vì là muốn mong có cầu áp đạo cung ấy thì nó là quá khó ở thời điểm này bởi vì cầu nó yếu quá rồi đó bởi vậy là nhìn chung thì về kỹ thuật thì nó đã phá hỗ trợ như thế này thì cơ hội tạo đáy ấy, nó vẫn chưa xuất hiện nhá chưa xuất hiện nếu mà nó tích lũy được ở quanh cái vùng đó đó một một một không thì mình nghĩ là chúng ta sẽ có kỳ vọng nó một cái đáy ngắn hạn nhưng nó đã phá xuống đây rồi thì cơ hội tạo đáy nó càng ít đi và chúng ta sẽ không đoán đáy ở đoạn này nữa chúng ta sẽ không tìm đáy mà cái cái mà chúng ta cần làm thời điểm này thì chắc chắn là vẫn ngồi chờ thôi chờ thị trường có đáy thì khi có đáy rồi thì chúng ta sẽ có nhiều cái ờ, lựa chọn hơn để hành động ờ, chúng ta có thể bắt đáy này à, chúng ta có thể uh, trung bình giá này hay chúng ta có thể uh, giữ các vị thế mình đang có để chờ những pha phục hồi để chúng ta có thể hạ tỷ trọng rút tiền ra thì đó là lựa chọn của mọi người còn nhìn chung vào thời điểm này thì hãy đừng đừng có cố mà bắt đáy tức là gì ạ hôm nay này nó có một cây nến mở gáp thì đã bắt đầu có rất nhiều anh chị em nhảy vào mua hay là cả phiên ngày 30 ờ, tháng 9 cũng vậy khi mà chúng ta có trạng thái kéo mạnh vào cuối phiên rất nhiều người đã nhảy vào và các vị thế mà chúng ta mua vào phiên đó thì đến đến bây giờ nó như thế nào rồi hàng về lỗ đúng không ạ hôm nay là đủ t lỗ đấy lý do vì sao mà uh, mình vẫn nhắc nhắc nhắc lại câu chuyện là đừng cố bắt đáy đúng không ạ nếu mà đáy nó là một cái hình tam giác như thế này Đó. thì không nhất thiết chúng ta phải bắt được ở cái vùng này không nhất thiết chúng ta phải bắt được ở vùng này chúng ta có thể bắt ở đoạn này mua ở đoạn này khi mà cái đáy nó được hoàn thành tức là gì ạ chúng ta bớt qua được những vùng kháng cự đó. Ờ, và xác nhận là chúng ta đã một cái đáy đây chúng ta có thể mua ở đoạn sau khi nó đã hồi được một đoạn rồi chúng ta mua không vấn đề gì cả không có tội gì mà chúng ta phải cố để mua được cái vùng nhọn này cái vùng đỉnh uh, gọi là đỉnh úp ngược xuống như thế này cái tỷ lệ sai rất là cao đoạn này có tiền thì mọi người nên uh, cân nhắc là giữ lại để mà chờ uh, như bản thân mình thì mình sẽ không cố gắng để tìm được cái vùng này mà mình sẽ mua ở cái vùng này vùng phía bên trên này đây mua sẽ ở quanh vùng này chứ không phải mua ở vùng này bởi vậy là mọi người lưu ý và khi mà thị trường bắt đầu có trạng thái nó là rút chân thì thường ấy, nó sẽ quay đầu nó test lại trong một vài phiên sắp tới và vùng kháng cự của chúng ta ở thời điểm này ấy, nó sẽ quanh vùng 1110 tức là cái đường chéo này mình đánh giá là như vậy à, nếu mà thị trường thực sự nó có thể hồi được trong những phiên tới thì chắc chắn chạm vào đây nó sẽ phải quay đầu chỉnh lần nữa đó, thì lúc đó chúng ta canh pha điều chỉnh ở phía sau chúng ta lấy vào lấy hàng cũng không muộn đúng không ạ ờ, nó không có gì là cần gì cần không việc gì chúng ta phải vội vàng cả ờ, và chưa kể thời điểm này thì đáy vẫn chưa có đâu vậy là tốt nhất là cứ đứng ngoài mà chờ thôi hàng nếu mà không kịp bán ở những cái đoạn phía bên trên này thì đến đoạn này rồi thì kể cả cái lỗ đến 20 phần trăm thì chúng ta cũng buộc phải giữ lại thôi ờ, chấp nhận mất thêm thời gian đoạn này thì khi mà cái tâm lý thị trường nó rơi vào trạng thái tận cùng mỹ cực như thế này thì mình tin là khả năng là cái đáy nó sẽ xuất hiện đâu đó trong tháng 10 Hôm nay thì ờ, về biến động chung của thị trường này chúng ta có những cái cổ phiếu tác động tốt từ index chúng ta có Vin ở ờ, Vin hôm nay kéo này SAB cũng kéo này Vietcombank kéo Mobile World đây là những cổ phiếu đã giảm mạnh phiên hôm qua và hôm nay nó chúng ta gọi đó là trạng thái trả điểm đặc biệt đặc biệt là mấy con ờ, mấy con bán lẻ này hôm qua có Mobile World giảm rất là mạnh hôm nay thì có trạng thái kéo lại hôm nay rút chân khá là ok nhưng mà nhìn chung là cái trạng thái nó cũng chưa phải là ổn định lắm đâu để mà bị thế mua đâu bản thân mình thì mình nghĩ là nó vẫn có quay đầu test đấy hôm nay nó có gáp tăng mà nó giữ được gáp nói chung là khá là ổn đúng không? hôm qua mình có nhắc với chị em về uh, một số uh, dạng cổ phiếu uh, mà nó đã tìm về cái đáy đáy của tháng 5 và tháng 7 thì Mobile đang có cái trạng thái vận động tương tự như vậy thì mình nghĩ là trạng thái vận động tiếp theo của Mobile ấy, nó sẽ kiểu như cái hồi tạo đáy hồi tháng 7 này tức là nó cũng sẽ tăng lên đó. sau đó nó sẽ quay đầu phải test lại nó sẽ quay đầu test lại bởi vậy chúng ta không vội vàng gì phải mua những phiên có gắt như thế này đoạn sau có thể nó sẽ quay đầu test lại về cái đáy khoảng 60 là một lần nữa và vậy không phải chúng ta phải vội đó thay là những con cổ phiếu như FRT cũng vậy đó ờ, nó cũng sẽ có trạng thái là uh, phản ứng ở đây phản ứng ở trên cái đáy của tháng 5 và tháng 7 này sau đó cũng sẽ có hồi phục và quay đầu test bởi vậy là uh, chúng ta cứ nên là chờ pha test đáy thứ hai rồi chúng ta tham gia vào đó, đó là về biến động thị trường tiêu cực thì Hòa Phát vẫn tiêu cực Masan mấy cổ phiếu Đông Âu uh, dạo này chán đời quá CVR, CTG mấy con banh thì vẫn rất là yếu đúng không ạ hôm qua mình có nói đấy thì uh, thị trường chúng ta muốn tạo đáy được ấy thì chúng ta cứ nhìn vào banh banh mà tích cực banh mà kéo lại thì khả năng cao đấy là đáy của index nó là đáy cái đáy ngắn hạn và banh sẽ có nhiệm vụ là đỡ tạo thành một cái nền của cho index tức là tạo một cái đáy cho thị trường chung và khi index có đáy rồi nó hoàn thành nhiệm vụ rồi thì banh sẽ khả năng cao sẽ chỉnh tiếp ở trong nhịp này đối với cổ phiếu ngân hàng thì mình đánh giá là nó sẽ vẫn còn uh, vận động tiêu cực ở trong thời gian tới và nó sẽ có thể nó sẽ có một khoảnh khắc nó thất xuất thần nó quay trở lại và đấy là thời điểm mà chúng ta có đáy và khi có đáy rồi thì thì những nhóm ngành khác sẽ quay lại đỡ index và ngân hàng sẽ tiếp tục điều chỉnh và đoạn này thì mình đánh giá là ngân hàng đang bắt đầu có tín hiệu tương đối ổn rồi này có thể theo dõi được cái này một số cổ phiếu như HD Bank đang vận động tương đối tốt đã bắt đầu có cầu vào một số đoạn này thì cầu vẫn hơi yếu nhá và cùng vẫn đè xuống nhưng mà có đến xanh nó có tín hiệu tốt rồi MB này cũng quay lại về cái đáy của tháng 7 à, tháng 6 à, cuối tháng 6 ấy đó và những cây nến như thế này là cái nến mà chúng ta có thể bắt đầu theo dõi được rồi Techcombank cũng vậy đối với nhóm ngân hàng thời điểm hiện tại thì nó đã quay về đúng định giá đúng không ạ đúng định giá rồi và nếu mà nói về thị trường chung này thì chúng ta đã à, giảm mất khoảng 50% cái chen tăng của 2020 và 2021 đúng không ạ và nó áp sang những cổ phiếu khác đã dẫn sóng vào trong thời điểm đó chính là các cổ phiếu ngân hàng chứng khoán thì nhóm cổ phiếu này mình đánh giá là đang quay trở về đúng định giá và nếu bọn này còn giảm tiếp này ví dụ như Techcombank này thì nó sẽ rơi về dưới định giá và nó sẽ là cơ hội cho anh em sẽ đánh tích sản bản thân mình thì ờ, không không ờ, quá ờ, đam mê với câu chuyện đánh tích sản đánh ngắn hạn hơn nhưng mà ở thời điểm này thì đánh giá là một cái cơ hội khá là tốt cho anh chị em muốn mua tích lũy thì các cổ phiếu ngân hàng này hay là các cổ phiếu thép những cổ phiếu có trọng số như là HPG ấy, thì nó là những cổ phiếu mà chúng ta có thể cân nhắc nếu chúng ta anh chị em muốn mua vào thì đây là một thời điểm khá là tốt Đó. và chúng ta đang ở trong thời kỳ tồi tệ nhất của chính sách thắt chặt tiền tệ và nếu mà sau này cái chính sách nó lới lỏng ra thì chúng ta sẽ quay lại chúng ta nhìn thấy là thời điểm hiện tại là thời điểm tốt nhất để có thể mua vào và tích lũy đó còn đánh lướt sóng thì chắc chắn là không không ổn rồi không ok rồi còn mua tích sản thì à, thời điểm này khá là ok bởi vậy mới nói đoạn này ai có tiền là vua đúng không ạ quá nhiều thứ để chúng ta có thể lựa chọn quá nhiều hàng rẻ vừa rẻ vừa ngon ngân hàng ở nhóm tài chính là chúng ta có mấy con chứng khoán VND đó đã rơi vào đáy tháng 7 rồi hôm nay VND xấu quá VND hôm nay có sàn cũng vậy 5,52 phần trăm à, thì chung là nó rơi về đây này thì vùng này thì uh, nếu mà nó cắt luôn qua cái vùng này tức là thủng luôn giá 10 năm thì uh, buộc chúng ta phải cắt lỗ đối với cổ phiếu này vì à, sau khi rơi đây thì cái cái cái chiết khấu ở phía sau này nó sẽ rất là bao la và sẽ không biết là đến mức nào nó mới dừng lại đúng không ạ thì đây là cái thành trì cuối cùng là cái hy vọng cuối cùng cho cổ phiếu này rồi nếu anh chị em mà giữ mà nó nó, nó còn tích lũy quanh đây thì chúng ta có thể kỳ vọng nó bật lại một nhịp về đâu khoảng 18 được à, còn nếu nó thủng luôn 10 năm nó rơi về đâu 13 14 thì chúng ta tốt nhất là nên cắt SI cũng vậy đúng không ạ nó sẽ tương tự như vậy AHS SS thì cũng yếu luôn SS thì đã thủng đáy rồi cổ phiếu này chúng ta nên cắt đi nhá nếu mà tiếp tục cứ để có khi con này nó rơi về uh, rơi về tận cái đáy của hồi uh, ờ, 2021 không chừng có thể về lại giá 6 giá 7 HCM HCM nếu mà cổ phiếu khỏe dẫn đầu như HCM này đó mà nó còn như thế này thì rõ ràng là nhóm chứng khoán hiện tại cũng khá là tiêu cực uh, không có điểm mua nào cả đúng không ạ không thể nắm giữ được đoạn này thì uh, nó rơi thùng quả gáp này rồi nói chung là chúng ta bắt đầu phải nghĩ chuyện cắt lỗ những cổ phiếu này rồi VCI uh, ờ, cũng tệ quá đúng không ạ nó sắp tìm về lại cái đáy của tháng 6 rồi uh, những cổ phiếu này thì nó khỏe hơn so với mấy con VNDHSI tức là nó vẫn đang chơi vơi một cái đoạn ở giữa như thế này Đó. và chiết khấu từ vùng này xuống vùng này còn khá lớn Ờ, bởi vậy anh chị em có thể cân nhắc là có nên cắt bây giờ hay không hay là giữ thêm và chờ phản ứng ở vùng này rồi mới cắt đúng không ạ thì vẫn có xác suất này chắc chắn là nó sẽ nó sẽ đi theo hai con ờ, VND về SI tức là nó sẽ còn rơi tiếp về cái đáy của tháng 6 nó có thể về đâu đó khoảng 20 21 về về vùng này rồi nếu mà thị trường vẫn chưa thể tạo đáy và những cổ phiếu này cũng vậy thì nó sẽ thủng tiếp thì lúc đó chúng ta sẽ buộc phải cắt đúng không ạ còn chúng ta có thể lựa chọn ở thời điểm tại đấy là cắt luôn ở giá này hay là chờ phản ứng của nó ở vùng giá này vẫn có xác suất về đây nó bật lên đó nói chung ở đoạn này thì à, nó giống như một cuộc thi à, độ lì lợm MBS hôm nay mình thấy là MBS vận động khá tốt đầu phiên nhưng mà cuối phiên thì cũng không tránh được quay đầu tạo một cái nến búa ngược rất là xấu đó, MBS thì nó vẫn còn giữ nền giá này thì mình đánh giá là nó cũng chưa phải là cái gì quá tồi tệ đâu vẫn có thể uh, nếu chỉ có hàng vẫn giữ theo dõi được còn mua tất nhiên là không nên ORS sàn này BSI sàn này BSI mấy phiên trước còn rất là khỏe đúng không? bây giờ thì chắc chắn là nó không thể tránh được cái xu thế chung của thị trường bởi vì là anh chị em sẽ thắc mắc là tại sao nó vẫn khỏe như vậy nó chống được thị trường nhưng mà đến hai phiên nó bất ngờ là quay đầu nó sàn thì khi mà thị trường diễn biến quá tiêu cực đó, diễn biến quá tiêu cực thì uh, sẽ có một lượng lớn dòng tiền nó nằm ở trong những cổ phiếu này mà chính là dòng tiền đầu cơ người ta sẽ thấy là khi mà thị trường nó diễn biến tiêu cực quá lâu thì chắc chắn là người ta sẽ có trạng thái bất an và muốn bảo vệ cái cái mức lợi nhuận của mình ở những giai đoạn trước ví dụ đối với SI này nó chưa hề giảm nhiều đúng không ạ đoạn trước là nó chưa hề giảm nhiều thì sẽ có những người có lợi nhuận ở cổ phiếu này những người mua được ở vùng này này hay những người bắt được ở vùng này này thì người ta sẽ có lợi nhuận đúng không ạ và khi mà thị trường điều chỉnh quá lâu thì người ta sẽ sợ là nếu mình không bán ngay thì có thể thị trường sẽ xấu và những cổ phiếu này sẽ chỉnh và mình sẽ mất lãi vậy là người ta sẽ tiến hành chốt lãi đối với những cổ phiếu này và nó tạo thành những pha điều chỉnh vậy là khi mà thị trường diễn biến xấu ấy thì những pha điều chỉnh đối với cổ phiếu ấy nó sẽ đến mà nó chỉ là vấn đề thời gian thôi xem nó trụ được bao lâu thôi còn chắc chắn là nó sẽ điều chỉnh vậy là chúng ta sẽ ưu tiên là chốt lãi và nó xảy ra tương tự với trường hợp của các cổ phiếu đầu tư công ở mấy phiên trước đúng không đó đầu tư công thì nó là cổ phiếu chỉnh sau và dòng tiền nó thoát ra ở cái vòng cuối cùng và đấy là cái thể hiện cho việc là các nhà đầu tư các nhà đầu cơ đang cầm hàng và người ta không thể giữ được cái sự kiên nhẫn nữa và người ta sẽ buộc phải bán ra phải bán ra để bảo toàn các lợi nhuận của mình đó FCL thì nó chỉnh sau đúng không? đến tận 27 tháng 9 tức là gần gần sang tháng 10 nó bắt đầu nó chỉnh còn bọn bất động sản hay là ngân hàng hay là chứng khoán thì nó chỉnh từ trước rồi đó đó là F, à, đó là các cổ phiếu tài chính nhìn chung là cũng chẳng có gì để soi đâu mấy còn bảo hiểm xem nào đó trong thời kỳ mà lãi suất ngân hàng suất ngân hàng được đẩy lên lãi suất huy động ấy còn lãi suất vay thì giảm đi thì ở ờ, các cái công ty bảo hiểm thường là những công ty có cái tỷ lệ tiền mặt khá lớn và họ sẽ dùng cái tiền mặt đó tất nhiên họ sẽ không cầm trong tay làm gì cả họ sẽ gửi ngân hàng để lấy lãi thì với lượng tiền mặt lớn đó thì các cổ phiếu ngân hàng các cổ phiếu bảo hiểm sẽ được hưởng lợi trong thời kỳ mà lãi suất huy động tăng nhưng mà nó không thể tránh được cái xu thế chung mình đánh giá là kể cả nó có được hưởng lợi từ vĩ mô nhưng mà nhóm nhóm bảo hiểm ở trong năm nay cũng không có gì nổi bật cả đều rất là yếu đó MIG, BMI hay BVH đều rất là yếu đó bởi vậy nó tăng là mấy cây này này ông nào mà ham hố nghĩ là nó vào trên tăng được thì uh, sai lầm nhá nó sẽ giảm đấy <clears throat> nó khỏe thì nó sẽ khỏe từ đoạn trước rồi bởi vì là uh, cái câu chuyện mà hưởng lợi từ vĩ mô đối với các doanh nghiệp bảo hiểm ấy thì ai cũng đoán được đúng không hầu như ai cũng đoán được nhất là những người chơi theo trường phái cơ bản thì khi người ta đoán được rồi thì nó chắc chắn nó sẽ phải có những cái nhịp gom hàng từ đoạn trước và được đánh lên trong đoạn trước rồi chứ không phải lình xình kiểu như thế này vậy đến đoạn này mà nó vẫn yếu thì khả năng là nó không bao giờ khỏe được chắc chắn nó sẽ không khỏe được bởi vậy là những nhịp tăng như này là cơ hội chúng ta nên bán ra đó là nhóm tài chính dịch vụ hạ tầng chính là bọn đầu tư công đấy thì cũng không có gì cả đúng không ạ dịch vụ hạ tầng là những cái cổ phiếu thuộc nhóm phòng thủ này chúng ta có BVKE môi trường Bình Dương này đã rơi khỏi nền giá bắt đầu có một cây phục hồi những cổ phiếu này thì nó tăng chậm nhưng mà cái sức phòng thủ của nó khá là tốt tức là nó không bị giảm nhiều như thị trường uh, sẽ phù hợp cho anh chị em thích chơi theo trường phái tích sản đầu tư thì chúng ta có thể nắm giữ được bởi vì biên dao động của nó uh, nó lên chậm nhưng mà nó lên bền vững nó không bị chỉnh nhiều giống như thị trường GEG e ôi rồi sâu quá GEG e đã mất luôn cái đáy trong năm nay rồi đã rơi về lại cái vùng giá của năm 2021 rồi đó trường hợp này thì bắt buộc chúng ta nên uh, ờ, nên cắt thôi thủy điện chúng ta có VSH đúng không ạ tăng khá tốt đoạn trước nhưng mà cũng vệ chỉnh thôi đã rơi khỏi MA rơi khỏi MA 100 rồi đoạn này này mọi người để ý này khi mà các đội MA nó đã bắt đầu có tín hiệu hội tụ này này là tín hiệu xấu đúng không ạ nếu mà VSH không bật tăng lại sớm để duỗi cái đường MA này ra thì MA nó sẽ tiếp tục chúi xuống và khi mà nó cắt qua MA 50 và MA 50 cắt qua MA 100 thì nó sẽ vào một cái đao downtrend dài hạn đó và chúng ta có nên chờ đến đoạn đó hay không chúng ta có những điểm giao cắt tử thần như vậy à, đối với ví dụ đối với VNI này đó thì chúng ta sẽ có ở đây em có để MA50 chính là đường màu xanh này MA100 chính là đường màu xanh à, ra trời và đây là cái đường màu xanh lam MA50 là xanh lam của MA100 đường xanh ra trời thì thời điểm hiện tại <clears throat> mặc dù là ở trong trung hạn này chúng ta đã trong trên giảm nhưng về mặt dài hạn tức là trên MA100 nó thì chúng ta vẫn đang có có có cái giữ được giữ được cái cái nhịp tăng ở trong cái khung thời gian dài hạn nhưng mà nếu tiếp tục duy trì như thế này thì rất dễ MA50 sẽ cắt xuống MA100 trong thời gian tới nếu mà thị trường chúng ta tiếp tục tạo biên giảm đó lúc đó thì chắc chắn là cái cái cái cái quá trình hồi phục phía sau ấy nó sẽ cực kỳ khó khăn đó là nút giao cắt cửa thần đoạn này thì MA MA 20 đã cắt qua cả EM 50 và EM 100 rồi có nghĩa là các giao dịch ngắn hạn ở trong thời điểm này ấy, nó đều là không khả dụng đều là khó à, các cổ phiếu kể cả là có tăng đấy thì cái biên tăng nó chỉ khoảng vài phần trăm thôi nó không thể lên xa được bởi vì là xu thế trong ngắn hạn thị trường nó đã xấu rồi nó đấy lý do vì sao chúng ta cần phải <coughs> cẩn trọng và đừng có đoán đáy đừng cố đoán đáy làm gì cả đoạn này thì mình có lẽ là mình sẽ ngồi mình đã ngồi chơi khoảng một tuần rồi và có lẽ là chắc cũng sẽ ngồi thêm một tuần nữa không làm gì hàng kẹp thì vẫn có đấy nhưng mà cũng chả xử lý được vì một số cổ phiếu nó nó đảo ngược nhanh quá mà không kịp trở tay nhất là mấy con đang lãi như con HCM là mấy con đầu tư công rất đáng tiếc còn pan nữa Đó, ờ, đến thời điểm này thì buộc phải giữ bọn đấy lại để chờ xử lý xong vì nó đã quá cái vùng quản trị của mình rồi Đó, ờ, khi mà lỗ quá 7% thì chúng ta nên cân nhắc là giữ lại không nên cắt nữa Đó, từ 7 đến 10% thì uh, chúng ta nên cân nhắc là có thể giữ lại được còn uh, nếu mà loanh quanh 78 phần trăm từ 7 đến 10 phần trăm thì vẫn là trong cái vùng mà chúng ta có thể cân nhắc là có thể cắt đúng không? khi mà nó vượt qua 10 phần trăm rồi thì nó quá vùng quản trị rồi thì chúng ta buộc phải giữ lại để chờ hồi đó tất nhiên là cái cái quy tắc đó thì ờ, nó cũng có rủi ro nhất định có thể mức lỗ sẽ lên đến vài phần trăm và chúng ta phải buộc đánh đổi chính là cái thời gian nắm giữ nó lâu hơn pan này pan đang rơi vào hỗ trợ đúng rút chân lên đoạn này thì chắc chắn là không nên bán nữa trường hợp nào nó rơi thủng qua 19.8 này thì chúng ta sẽ buộc phải bán không thì có thể pan sẽ có một nhịp phục hồi bởi vì cơ bản cổ phiếu này quá tốt chẳng có vấn đề gì cả nó chỉ là yếu tố thị trường mà đi bán theo thôi thì chúng ta cứ chờ khi mà thị trường tạo đáy thì những cổ phiếu chúng ta đang nắm giữ những cổ phiếu có cơ bản tốt ấy, nó sẽ hồi lại thì chúng ta sẽ có cơ hội để thu hẹp cái khoản lỗ của mình còn nó lỗ quá rồi khoảng 15 20 phần trăm thì chúng ta không nên bán tất nhiên là những cổ phiếu mang tính đầu cơ cao ấy, thì uh, chúng ta sẽ có một phương hướng xử lý khác những cổ phiếu như đích này Đó, ờ, hay là sale này thì chúng ta nên uh, ưu tiên cho cái hành động bán hơn bởi vì là đến thời điểm hiện tại thời điểm này ấy, đến cổ phiếu cơ bản của không trụ lại được ấy, thì cái bọn mà nó có tính đầu cơ như thế này thì có cơ hội nào để nó có thể quay trở lại hút được dòng tiền đầu tư đó sẽ có hai cái xử lý như vậy nói chung là thị trường cũng chẳng có gì cổ phiếu cũng chẳng có gì để check đâu ở ờ, PVD thì vẫn đang giữ được nền có thể giữ lại được ok dầu khí chung có PVD là giữ lại được thôi còn lại thì PVS PVT thì cũng toàn toàn hết rồi rồi video của mình cũng ờ, xin phép được kết thúc tại đây các anh chị em đã có theo dõi xin chào tất cả mọi người